trong buổi học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng và mối quan hệ giữa mặt phẳng với các đối tượng khác trong không gian. Thì để lập được phương trình tổng quát của mặt phẳng thì ta cần biết hai yếu tố. Thứ nhất đó là vector pháp tuyến của mặt phẳng. Thứ hai đó là điểm đi qua. Thì trong mục thứ nhất chúng ta cùng tìm hiểu thế nào là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Thì trong không gian người ta cho một mặt phẳng alpha như này. Ví dụ như này cho một phẳng alpha có một vector gọi là vector n vector n này là một vector khác không và có giá của nó vuông góc với lại mặt phẳng alpha thì khi đó vector n này được gọi là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha chúng ta cùng ghi n là một vector khác vector không là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha khi và chỉ khi vector n vuông góc với mặt phẳng alpha. Chúng ta chú ý khi n là vector vuông góc với lại mặt phẳng alpha thì một vector bất kỳ cùng phương với nó cũng sẽ là uh, vector pháp tuyến của alpha. Khi đó ta có vector một vector bất kỳ, ví dụ bất kỳ như này nhưng mà cùng phương với lại n. Độ đây là vector kn. Với k là một số khác không thì kn cũng sẽ vuông góc với alpha khi đó KN cũng gọi là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Nếu N là một vector pháp tuyến của alpha thì KN với K là một số thực khác không cũng sẽ là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Chúng ta cùng tìm hiểu sang mục thứ hai đó là cặp vector chỉ phương của mặt phẳng alpha. Thế nào là vector chỉ phương? Thì trong không gian cũng như hình nhục phẳng thôi. À, chúng ta biết vector chỉ phương của đường thẳng đúng không? đó là vector mà có giá song song hoặc à, trùng với cái đường thẳng đó thì trong mặt phẳng cũng vậy à, nếu như có một vector ví dụ thầy cho vector a Đấy, có giá song song với mặt phẳng alpha một vector b ví dụ đây bất kỳ cho vector b như này đó vector b là vector nằm ở trong mặt phẳng alpha và AB là hai vectơ không cùng phương với nhau. Khi đó AB là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng alpha. Thế nào? Hai vectơ không cùng phương AB sẽ là một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng alpha khi và chỉ khi AB có giá song song hoặc nằm trên alpha. Rồi, mục tiêu tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu mối quan hệ giữa N là vectơ pháp tuyến và cặp vectơ chỉ phương. Thì chúng ta chú ý vector pháp tuyến sẽ bằng tích có hướng của hai cặp à, của cặp vectơ chỉ phương này của hai vectơ chỉ